không nổ không có một tí dấu hiệu nào của sự nổ luôn các bạn ơi Hello, chào mừng các bạn đến với ờ, TBL Lab Và hôm nay ờ, đến với ờ, video tiếp theo của TBL xin giới thiệu với mọi người một clip đập hợp về một sản phẩm đó à, thì à, sản phẩm này là rất là đặc biệt cho những à, bạn nào mà đi à, ô tô nha thì à, trong cái quãng đời đi ô tô của mỗi người thì lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị một vài tình huống là hết bình nổ máy không được ở những nơi quán quỷ hoặc là những nơi nào mà nó hoang sơ thì mình rất là nguy hiểm luôn nha mọi người thì hôm nay tôi sẽ à, giới thiệu với mọi người một cái à, sản phẩm review về một cái à, công dụng của bộ bộ kích bình đó và test thử cho mọi người xem nha ok và bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip tập hợp nha mọi người let's go ok giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra cho mọi người xem nha đó sản phẩm này mình mua ở trên kỳ tây á mình sẽ à, mở hộp ra cho mọi người xem để xem à, sản phẩm nó như thế nào nha sản phẩm này là mình mua hôm bữa là gần 1 triệu hai nha mọi người máy mưa mai rồi mình sẽ à, tháo ra cho mọi người xem nha mở hộp cho mọi người xem nha đây nó có một cái à, túi để mình đựng rất là đẹp luôn Wow Này kim gì xài dự phòng luôn nha mọi người Đó Không có gì hết nữa Một cái túi và cái uh, sạc USB đầu A này uh, Type C một đầu uh, à, USB A một đầu uh, USB C rồi uh, đây là cái bộ uh, để cắm vô bình nè nha mọi người đây tí nữa mình sẽ uh, thử uh, review thử trực tiếp trên cái uh, ờ, xe của mình luôn thử coi ra như thế nào nha mọi người đây nó cũng gọn mọi người bàn tay à bằng lòng bàn tay à nhìn ờ, cũng uh, có thẩm mỹ á ừ. đây mình sẽ cho mọi người xem một số cái thông số của nó nha 11.100 mAh output và input các bạn chỉ để những thông số đó là đủ rồi ok rồi điện ờ, điện pin nè đó đây là ờ, cổng sạc nè đó còn đây là mình ờ, sạc cho điện thoại nha cái này kim sạc dự phòng luôn nha mọi người đó rồi đây là cái sạc cho ô tô nè đó lát nữa mình sẽ test thử cho mọi người xem luôn nha thử thách khả năng của nó nha đó rồi bây giờ mình sẽ à, coi nó bao nhiêu pin nha đó mình sẽ bấm nút nguồn bấm nút nguồn và nó sẽ hiện lên cái mức pin ở bên phía bên đây nè đây nè mình bấm mình giữ thì nó sẽ hiện lên à, đèn pin mình tắt bấm một cái nữa thì nó sẽ SOS à, và mình nhấn tiếp giữ 3 giây thì nó sẽ tắt nha đó đây biết mọi người có thấy không biết nó bây giờ nó hiện lên có ba cục pin nha mọi người nhưng mà nếu mà nó đầy là bốn cục pin nha bây giờ mình sẽ à, thử thách nó để à, mở à, khởi động xe thử coi nó có thực hiện được cái thử thách này không nha thì chưa đầy pin nhưng mà mình vẫn thử thách nó nha rồi ok bây giờ cùng mình vô thử thách nha ok bây giờ mình sẽ thử mở cái âm của xe nấu với lại cái à, cực âm của à, kích thử nha mọi người let's go sẽ mở ra này là mình để mình chêm cho nó khỏi ờ, nó chắc nó khỏi lắc lư rồi ok để qua đây đây rồi bây giờ mình sẽ ờ, kết nối với lại ờ, 70 mai nha mọi người đó cái này thì nó sẽ không bao giờ lộn được nếu mình ờ, cắm nó không đúng thì nó không không có vô đây này nó có hai cái ờ, chân nè cái này nó cũng có ờ, hai cái nè đó mình phải để vô nó khớp vậy nè nó mới vô rồi cái gì cái lông gì rồi hàng mới mà đó mình sẽ à, gắn vô một tay nó cũng hơi khó xíu là mình cũng à, nói chung là lần đầu tiên thì sợ nó đau giờ <laughs> là nhị nhị tay với nó đây trong này nó có ờ, hai cái khớp nè đó cái này cũng vậy nó có hai cái mình bỏ vô không bao giờ mà lộn được rồi mình quen mình sẽ gắn vô nó rất là dễ đó vậy luôn chắc luôn rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra đó rồi thì uh, thường thường người ta sẽ uh, nấu cực uh, dương vô trước nha mọi người vào thì người ta sẽ nấu cực dương vô trước nấu cực dương vô trước rồi mới nấu cực âm đó mình sẽ à, gắn vô cái cực dương này cực dương mình sẽ gắn vô chỗ này đây đó ha cực âm bây giờ mình không à, nấu trực tiếp vô đây thì để nếu mà mình không nổ lên được thì mình sẽ nấu trực tiếp vô bên đây nè đó nó sẽ cách ra vậy nè còn không thì mình sẽ an toàn hơn á là người ta khuyên là cứ ờ, kẹp vô sắt xi của xe tại vì sắt xi lúc nào nó cũng ờ, mang cực âm hết á mình kẹp sao đó mình kẹp vô ờ, sao đây đây rồi coi thử nó chắc chắn chưa cho nó chắc chắn nha mọi người kịp cho nó chắc chắn Đây, cảm giác nó không có được chắc lắm rồi đây đây rồi mình thấy là ở cái này nó không có ờ, lên cái đèn màu xanh đó mọi người nha chỗ này không có lên đèn màu xanh mình sẽ ờ, bấm vô cái nút bot nè bấm vô cái nút bot đó nó đã hiện lên cái đèn màu xanh rồi thì nó đã sẵn sàng còn nếu mà nó hiện lên màu đỏ thì nó bị lộn cực hoặc là như thế nào đó có vấn đề rồi ok bây giờ mình sẽ ờ, vô trong xe mình đề thử nha mọi người rồi cứ để ở đây để ở đây để quay đó chứng tỏ là mình không có ác quy vậy nha đó mình nấu trực tiếp cho xe luôn không nổi nha mọi người không nổ không có một tí dấu hiệu nào của sự nổ à nó đã tắt rồi mình mở lại đó rồi bây giờ mình sẽ vô mình để lại hồi nãy là nó đã để lâu quá sao nó tắt giờ mình vô mình đè lại nha mọi người đó oh. được giờ mình chỉ ra mình ờ, xem lại cái chỗ này đó là sao nó vẫn có điện mà mình sẽ cắm chỗ khác đây chỗ này nó chắc ăn hơn nè còn cái này thì mình à, cắm vô mát dưới đây mình sẽ bật ra đây một lần nữa đó ok giờ là mình thấy nó là như nó có điện ở mọi người mình chỉ đè đỏ nha mọi người cọng này là vẫn không có đụng vô bình nha mọi người đây rồi mình sẽ ờ, tắt cái ờ, cái máy rồi lưu ý với các bạn nha mình muốn ờ, bảo vệ cái thiết bị này được lâu bền thì mình cắm một cọc vô cực dương trước xong rồi mình mới cắm ờ, cực âm sao nha nhưng mà tốt nhất là mình kẹp vô saxi đó kẹp vô saxi là tốt nhất đó thì bây giờ mình sẽ ờ, đi vô đề lại một lần nữa coi thử nó có ổn hay không đó chứ cái này là mình đã thử mấy lần rồi là không được chỉ có lần này là được thôi bây giờ mình sẽ vô mình để lại thử lần nữa nha lưu ý lưu ý các bạn nha cái cục này mình để lâu quá là tự nó tắt nha mọi người mình phải ờ, bóp cái cục bót này, này bấm cái nút bót này, này đó bấm cái nút bót này đây bấm cái nút bót này này cho nó hiện lên cái màu xanh đó là nó mới có điện bây giờ mình sẽ cho mình ờ, đà nổ đây. rồi ok bây giờ nó ờ, gọi là hoàn thành thử thách rồi mọi người thì ờ, đây là một cái ờ, clip chứng thực là cái sản phẩm này hoạt động được nha mọi người rồi bây giờ mọi người hãy để ý một lưu ý nữa nè bây giờ mình mở mình tháo ra thì mình sẽ tháo cực âm ra trước đó mình sẽ tháo cực âm ra trước xong rồi mình mới tháo cực dương ra đó nó mới an toàn cho cái uh, xe của mình tạo thành cái thói quen nếu mà mình mắc vô á thì mình sẽ cắm cực dương vô trước cực âm vô sau khi tháo ra thì mình sẽ tháo cực âm ra trước cực dương ra sau nó mới bảo vệ được cái thiết bị của mình và cái à, xe của mình nha mọi người tránh trường hợp mà để cực âm với cực dương nó chạm vào nhau thì nó sẽ à, làm hỏng xe hoặc là hỏng thiết bị đó thì cái thiết bị này là kích được nổ được nha mọi người hôm qua giờ mình cũng nghiên cứu rồi mình cũng ờ, thực hiện ờ, cho nên là bây giờ nó đã thành công và lưu ý cho mọi người để mọi người uh, ờ, xài là cái này là có khả năng kích nổ cái máy xăng dưới 4 tấm và máy dầu dưới 2 tấm nha mọi người rồi ok thì uh, TVL đã cố công uh, ờ, mày mò và tìm hiểu cái uh, sản phẩm này thì uh, mọi người uh, hãy uh, cho TV yêu một like một chia sẻ và một đăng ký để uh, ủng hộ TV yêu có thêm nhiều động lực để uh, phát triển uh, kênh nha mọi người rồi chúc mọi người uh, một ngày xem YouTube thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha. Nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TV nha. Bye bye.